Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Tuần 25-26 tiết 50 Mở rộng bốn từ dũng cảm Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học này nhé Bài 1 Tìm những từ cùng nghĩa với dũng cảm Trong các từ dưới đây Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm. Bây giờ các em suy nghĩ và tìm cho cô những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ cô vừa đọc để xem các em có tìm từ giống ý của cô không nào từ cùng nghĩa với từ dũng cảm gan dạ anh hùng anh dũng can đảm can trường gan góc gan lì bạo gan quả cảm còn các từ còn lại thân thiết hòa thuận hiếu thảo chăm chỉ lễ phép chuyên cần tháo vát thông minh không cùng nghĩa với dũng cảm mà là nói về đức tính tốt đẹp của con người Tiếp theo chúng ta qua bài tập số 2 Tìm những từ trái nghĩa với từ dũng cảm Mẫu hèn nhát Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô những từ trái nghĩa với từ dũng cảm Từ trái nghĩa với từ dũng cảm là Nhát, nhát gan, nhút nhát, nhu nhược, bạc nhược, hàng hạ, hàng mạc, vân vân. Sau khi các em làm bài tập 2 xong rồi, chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Đặt câu một trong các từ tìm được ở bài tập 1 và ở bài tập số 2. Ở bài tập 1 và tập số 2, các em đã tìm một số từ Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu Trước khi đặt câu cô sẽ đặt câu mẫu ở những bức tranh sau Bộ đội quả cảm cứu em nhỏ Câu thứ hai Bộ đội dũng cảm chiến đấu Rồi bây giờ các em sẽ đặt câu nhé Qua bài tập số 4 Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây Để điền vào chỗ trống Anh Dũng dũng cảm dũng mạnh muốn điền từ đúng thì các em phải hiểu nghĩa của ba từ anh dũng dũng cảm dũng mạnh. thì từ anh dũng có nghĩa là có sức mạnh tinh thần can đảm khác thường còn từ dũng cảm là sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách còn dũng mãnh có nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ một cách phi thường bây giờ các con sẽ chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng nhé sau khi các em làm xong bài 4 rồi chúng ta sẽ sang qua bài tập số 5 tìm từ ở cột a e, phù hợp với lời giải nghĩa ở cột b cột A gan dạ gan gốc gan lì Cột B là nghĩa Chống chọi kiên cường không lùi bước Gan đến mức trơ ra không còn biết sợ là gì Không sợ nguy hiểm Bây giờ cô sẽ làm mẫu một từ Gan dạ Thì chúng ta từ gan dạ phù hợp với lời giải nghĩa là không sợ nguy hiểm Còn hai từ còn lại các em suy nghĩ và làm bài nhé Sau khi làm xong, các em sẽ qua bài tập số 6 tìm từ ngữ trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống ở đoạn văn sau ở đoạn văn này các em sẽ đọc và tìm những cái từ trong ngoặc đơn thích hợp để điền vào chỗ trống bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em một từ còn những từ còn lại các em hãy suy nghĩ và làm tiếp theo nhé anh kim đồng là một người liên lạc Sau đây, các em lấy vở ra và làm cho cô bài 3, bài 4, bài 5, bài 6. Các em làm xong rồi nhớ chụp hình, gửi cho thầy cô kiểm tra nhé. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.